Harry Maguire. Anon. Harry Maguire. Anon. Raheem Sterling. Saka bài bản đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả đã để mất bóng một quả phát bóng lên cho thủ môn Anon Henderson Hari Makai Henderson Anon Saka Henderson Saka Hurricane Đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh. Đọc tình huống quá hay. Raheem Sterling. Rất tốt. Đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Cơ hội phản công. Đọc tình huống quá hay. Harry Kane. Đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả đọc tình huống tuyệt vời Hurricane tiếp và giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ khả năng kiểm soát thế trận được thể hiện rõ nét ở trong những phút đã qua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 Bóng đã ra ngoài sân, Saka Raheem Sterling Henderson dứt điểm cú chạm bóng thực sự là rất nhạy cảm một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10 Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ nhịp bóng không được như ý Rất hay Cần phải có một sự vây giáp ngay Mason Mount con và lạnh lùng trong dứt điểm.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 hay đường truyền với chơi thủ môn rất bình tĩnh Harry Maguire Mason Mount tình huống bóng lót quá tốt một tình huống phạm lỗi nữa từng gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật Mason Mount dứt điểm một pha phản xạ xuất thần mọi thứ đã qua đi Saka cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rồi khó khăn đã qua rồi áp sát rất thoáng rất gọn gàng Mason Mount đi bóng rất sung anh vẫn tiếp tục đi bóng áp sát chuyển trạng thái rất nhanh đọc tình huống tuyệt vời Raheem Sterling Johnston Không được Đi bóng rất sung anh Một tình huống phạm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 sút không vào bóng đã trúng mắt chân của sang ngang và bay ra ngoài vẫn còn vẫn còn rất tiếc là bóng đã đi không chính xác Mason Mount một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh tình huống rất nguy hiểm rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Harry Kane đi bóng rất dung anh đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý Harry Kane đường truyền rất đúng địa chỉ những nguy hiểm đã qua đi đọc tình huống quá hay đang tiếp tục đi bóng rất thoáng tiếp tục đi bóng một tình huống phạm lỗi